chào anh chị và các bạn Nếu mà anh chị và các bạn có theo dõi kênh video của Lan Anh thì thấy rằng là những cái chủ đề gần đây thì nói về cách làm thế nào để giảm thiểu những cái rủi ro cũng như là tăng những cái cơ hội để khách hàng có thể đầu tư bất động sản sinh lời Thì khi mà nói đến việc tăng giá của một khu đất, miếng đất hay bất động sản á, thì sẽ phải xét đến rất là nhiều các yếu tố, yếu tố vĩ mô và vi mô mà có thể tóm gọn lại trước tiên là phải nói với nhau về tăng giá do thị trường thị trường ở đây tức là nền kinh tế tại cái thời điểm đó giai đoạn đó có tính chu kỳ như thế nào không chỉ bất động sản mà ngay như các cái ngành như là uh, ngân hàng chứng khoán tài chính nói chung thì cũng có cái những cái tính chu kỳ chung này và khi mà uh, nhà đầu tư nắm được những cái quy luật này thì chắc thắng thứ hai nữa là phải nói về cung cầu cung cầu tất nhiên là trong một cái nền kinh tế uh, thị trường và trong một cái nước phát triển như là Việt Nam thì nó lại càng trở nên đúng hơn bao giờ hết à, khi mà cung nhiều hơn cầu tức là khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi mua một uh, thứ hàng hóa thì tất nhiên là người bán sẽ khó để mà đặt cái mức giá cao cho hàng hóa của họ đúng không ạ hay như ngược lại ờ, cung mà ít hơn cầu khách hàng phải chi trả nhiều hơn cho một cái món hàng nó vừa khan hiếm về mặt số lượng mà lại tốt về mặt chất lượng đồ thứ hai mà được đánh giá cao nhất cũng như là cái yếu tố mạnh mẽ nhất trong cái việc làm khiến cho bất động sản tăng giá đó chính là đón sóng hạ tầng hạ tầng ở đây là gì ạ khi những cây cầu được ờ, nối thêm những con đường được mở rộng ra xây dựng cảng hàng không ờ, cảng biển trong nội địa cũng như là cảng biển quốc tế khiến cho cái việc là giá trị một miếng đất hoặc là bất động sản thị trường bất động sản tại đó ờ, tăng lên chóng mặt gấp đôi gấp 3 gấp 4 gấp 5 là câu chuyện mình đã nhìn thấy trong lịch sử rồi bởi vì sao thế ạ con đường và cây cầu được xây lên thì cũng giống như là nền huyết mạch trong nền kinh tế nó khiến cho việc vận chuyển giao thương giữa ờ, xã với xã tỉnh với tỉnh vùng với vùng nó trở nên là dễ dàng và phát triển hơn đặt trong điều kiện là nền kinh tế ổn định hạ tầng hoàn thiện thì những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến bất động sản nữa ạ đó chính là yếu tố về lạm phát nói đùa vậy thôi chứ uh, khi mà mọi thứ đã ổn định rồi thì giá bất động sản nó sẽ ở cái mức khá là ổn định hàng năm nếu có chăng thì nó sẽ là yếu tố là về tăng sinh xã hội tăng sinh xã hội ở đây tức là khi mà dân cư ở cái vùng đó nó tăng lên mà nhu cầu về đất ở khi mà nhu cầu về xây dựng uh, nhà cái công xưởng doanh nghiệp cũng tăng lên thì tất nhiên là giá cũng sẽ tăng tuy nhiên ở cái mức độ tăng trưởng nó vừa phải thôi chứ không có tính đột biến những cái thị trường truyền thống và những cái thị trường bất động sản lớn nhất Việt Nam như là ở ờ, thủ đô Hà Nội hay là ở Sài Gòn thì Lan Anh cho rằng là cái mức giá nó không thể nào mà biến động được nhiều quá bởi vì đó đã là một cái thị trường khá là ổn định rồi à, có lẽ đấy cũng là cái lý do ờ, khi mà các nhà đầu tư bây giờ Ờ, không chỉ là đầu tư trong nội đô nữa mà đầu tư ở ngoài ven đô rồi là các cái tỉnh thành lân cận hoặc thậm chí là đi xa hơn rất là nhiều vào miền Trung, miền Nam đúng không ạ? À, và cái chủ đề của video ngày hôm nay thì Lan Anh cũng nói về giá của các cái dự án ở một cái tỉnh mà có rất là nhiều cái tiềm năng về khai thác công nghiệp du lịch đó chính là Phan Thiết. Chủ đề ngày hôm nay rằng là liệu giá đất dự án ở Phan Thiết có đắt không? Nếu anh chị và các bạn đã có dịp đi công tác hoặc đi du lịch ở Bình Thuận thì cũng nắm được về mặt địa lý đó là Hàm Thuận Bắc thì nằm uh, tiếp giáp với cả Ninh Thuận và Hàm Thuận Nam thì nó gần với cả Bà Rịa Vũng Tàu. Nói đến Bình Thuận là nói đến Phan Thiết và khi nói đến Phan Thiết thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc là du lịch ở Mũi Né. Mũi, Mũi Né thì đã trở thành một cái thủ phủ về du lịch cả thập kỷ nay rồi. Có rất là nhiều các cái khách sạn và khu resort mọc ra ở đây. Đến Bình Thuận là nhắc đến vùng đất của văn võ à, ra hàm tiến thì sẽ đi qua dốc ông hoàng ở đây thì có sự tích về hàm mặc tử à, hàm mặc tử là một nhà thơ rất là nổi tiếng của chúng ta đúng không ạ ông đã quen một cô gái tên mộng cầm là người phan thiết ở đây và bài thơ lầu ông hoàng cũng đã xuất phát từ đây có một cái khá là hay đó là khi mà đi phan thiết á, tham quan ngắm cảnh à, thì những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở khá là gần với cả nhau không phải mất thời gian di chuyển của khách nhiều khi mà di chuyển từ lầu ông hoàng thì sẽ đến tháp posanư văn hóa Chăm á, à, đó là một cái khu được bảo tồn quốc gia đi qua Hàm Tiến thì mới bắt đầu là phường Mũi Né nên mọi người thường gọi chung là Hàm Tiến Mũi Né điểm cộng của địa hình ở Phan Thiết đó là địa hình hướng đồi từ đồi và hướng xuống bao trọn hết cả cách vịnh Phan Thiết thì uh, dọc trên đường đi mình sẽ gặp bắt gặp rất là nhiều các cái dự án về bất động sản nghỉ dưỡng của các chủ đầu tư có quy mô lớn nhỏ có thể là từ 10, 20, 30 hecta cho đến cả nghìn hecta à, nếu như mà đi di chuyển từ hàm tiến mũi né thì chúng ta sẽ bắt cặp theo thứ tự à, đầu tiên là chúng ta sẽ bắt cặp à, dự án Summerland của tập đoàn Hưng Lộc Phát theo quy hoạch thì ở đây là sẽ xây dựng một cái công viên nước lớn nó nằm ngay trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phú Hải, Mũi Né và cách biển chỉ có khoảng 50 mét thôi. Đối diện đó là khu biệt thự Si Linh của tập đoàn Dạng Đông Nói về sản phẩm của Summerland thì cũng khá là đa dạng từ sản phẩm uh, shop house biệt thự liền kề cho đến các cái uh, phòng căn hộ khách sạn uh, với cái mức giá là từ 5 đến 10 tỷ một lô. Ceiling thì bao gồm từ các cái căn hộ khách sạn à, biệt thự nghỉ dưỡng à, rồi nhà liền kề à, các cái sân cốp và lâu đài rượu vang cũng khá là nổi tiếng và thú vị tiếp đến là khu Sentosa Mũi Né của tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh và công ty đầu tư Sài Gòn nằm trên trục đường biển Huỳnh Thúc Kháng và gần với cả Nova Hill Sentara Mũi Né à, đây là cái khu mà khách cách thành phố khoảng 15 à, km di chuyển và có quy mô là 21 hecta và chia thành hai giai đoạn gồm có 6.000 căn hộ biển và 1.000 nhà phố thương mại và 150 Villa cùng với cả các cái phòng khách sạn khác nữa mở bán từ năm 2013 và giai đoạn 1 đã và đang bàn giao từ quý 1 năm 2021. À, giá chuyển nhượng đang giao dịch trên thị trường thì khoảng từ 11 cho đến 16 triệu tùy là lô hướng đồi hay là hướng biển. Một cái tên mà cũng khá là quen thuộc với thị trường đầu tư miền Bắc à, trong 6 tháng đầu năm vừa qua đó là Hamu Bay. Khi nhắc đến Hamu Bay thì là một cái dự án cũng khá là tiềm năng khi mà sở hữu cho mình cái quy mô lên tới 130 hectare À, nằm ở cái vị trí là cũng gần biển trước đây ở đó là một cái cảng cá nhưng bây giờ thì đã được di rời đi rồi về loại hình thì chủ yếu ở đây là các cái khu biệt thự và liền kề với diện tích là từ 90 cho đến hơn 100 mét vuông. Về mật độ xây dựng thì khách hàng sẽ cần phải xem cái quy hoạch chi tiết à, quy định xây 2, 4, 6 hay 8 tầng ở đây. Về mức giá giao dịch thì nó rơi vào khoảng từ 30 cho đến 80 triệu một mét vuông tùy vào vị trí là hướng đồi, hướng thành phố hay là hướng biển tất nhiên là hướng biển lúc nào cũng là giá cao hơn cả bởi vì đấy là vị trí không thể có được các cái khu nghỉ dưỡng mà đã và đang được xây dựng thì nằm ở khu mũi né hay hàm thuận bắc còn khu hàm thuận nam kéo dài tới mũi kê cà và la di thì còn khá là sơ khai nếu như mọi người đọc báo chí và tin tức thì cũng thấy rằng là có khá là nhiều các cái thông tin lùm xùm xung quanh cái tên thanh long bay khi mà uh, à, dính líu đến những cái sai phạm về xây dựng rồi về pháp lý Tuy nhiên là tới thời điểm này cập nhật tiến độ thì ờ, pháp lý dự án có vẻ là đã được hoàn thiện rồi à, và những cái hạng mục ờ, về tiện ích chung như là quảng trường biển này, hồ sen này hay cổng chào này cũng cũng đã được chủ đầu tư quan tâm đến nhiều hơn hy vọng thì trong thời gian gần đây không chỉ là dự án ở trên giấy nữa mà mọi thứ nó sẽ ờ, trở nên đẹp đẽ hơn như là chủ đầu tư đã vẽ thêm một cái gợi ý cho khách hàng khi mà du lịch đến Phan Thiết Bình Thuận có một cái điểm chung mà trong quá trình làm nghề đi thực địa tại Bình Thuận mà Lan Anh thấy rằng là phần nhiều các cái dự án ở đây đã được hình thành, đã được đặt tên từ rất là sớm, cách đây phải đến 10 năm. Nhưng có một cái điểm chung mà khi Lan Anh làm nghề cũng như là đi thực địa, thực tế ở Phan Thiết Bình Thuận thì thấy rằng là phần nhiều các cái dự án nghỉ dưỡng được xây lên, được hình thành và được đặt tên từ khi còn rất là sớm, có thể cách đây 10 năm rồi nhưng bây giờ nhiều các cái dự án nó vẫn là một miếng đất không vẫn là để cho cỏ mọc không và tất nhiên là những nhà đầu tư không thể thanh khoản không thể bán lại được để sinh lời đúng không ạ bởi vì sao bởi vì nếu mà nói đến nghỉ dưỡng thì tất nhiên là phải xây lên những cái tiện ích để khách du lịch hút về đó chủ đầu tư sẽ phải làm các cái hạng mục về công trình phải xây dựng nên những cái tiện ích để làm sao hút khách du lịch về đấy các nhà đầu tư mới có thể cho thuê và làm thế nào để nhận biết cũng như là chọn lựa được một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mà có khả năng sinh lời tốt lại có tính thanh khoản cao thì hẹn anh chị và các bạn ở video lần sau Lan Anh sẽ nói về một dự án mà có khả năng làm sống lại cả một vùng đất Phan Thiết làm sống lại cả một cái thị trường du lịch ở đây hẹn anh chị và các bạn ở video lần sau